Chào mừng các bạn quay trở lại với Vision Group và tôi là huấn luyện viên Aaron Sale. Ngày hôm nay tôi muốn bắt đầu một cái bài học để chỉ ra 5 sai lầm mà nam giới thường mắc phải trong quá trình nhắn tin với phái nữ. Bởi vì mắc 5 sai lầm này sẽ khiến bạn không thể phát triển mối quan hệ và những sức hút bạn đã từng xây dựng sẽ nhanh chóng bị biến mất và thay vào đó bạn sẽ chỉ nhận được những cái phản hồi ngắn gọn lịch sự và tệ hơn là cô ấy không muốn trả lời bạn tiếp tục hoặc dẫn tới việc cuối cùng sẽ block bạn ok không để bạn chờ lâu chúng ta cũng bắt đầu bài học ngay bây giờ sai lầm số 1 nhắn tin quá lịch sự và an toàn quá lịch sự là và an toàn là như thế nào quá lịch sự và an toàn có nghĩa là bạn chỉ nhắn những cái quen thuộc bạn chỉ nhắn những câu mà người khác hay nhắn những mẫu câu ví dụ như là hỏi thăm bạn em đang làm gì chúc buổi sáng tốt lành những mẫu câu thuộc hàng kinh điển mà ai cũng có thể nhắn được và ai cũng sẽ nhắn điều này nó dẫn tới việc là khi bạn lịch sự quá mức thì những mẫu tin nhắn của bạn nó an toàn và nó nhàm chán nó không tạo ra được những cảm xúc khác lạ bên trong cô gái vì bởi vì nó an toàn cho nên nó không đánh vào cảm xúc của cô gái được mà khi cô gái trả lời bạn nó chỉ là nó chỉ là logic và xã giao là lịch sự cảm xúc bên trong cô ấy không thay đổi với cách nhắn tin làm cảm xúc cô ấy không thay đổi thì bạn sẽ được xem là một người bạn xã hội bình thường cô ấy chỉ xem bạn là một người bạn xã hội bình thường còn không tới mức là có thể chia sẻ với bạn những cái riêng tư theo kiểu bạn bè nữa cơ tức là bạn chỉ như một người hàng xóm hoặc là một người bạn online chỉ trả lời qua lại khi mà cô ấy thực sự là cảm thấy rảnh bạn sẽ nhận được những câu trả lời thường xuyên trong thời điểm đầu bởi vì người ta lịch sự người ta sẽ trả lời nhưng trong vòng một vài tuần tiếp theo cô ấy sẽ không trả lời bạn nữa không phản hồi lại không muốn trả lời bạn tiếp tục cho nên đừng nhắn tin những tin nhắn quá lịch sự bởi vì thực sự thì nói chuyện ở trên tin nhắn phụ nữ mong chờ những cái cuộc trò chuyện vui vẻ tích cực bạn chỉ cần nhớ hai cái yếu tố cốt lõi để có thể giúp cho tin nhắn của mình trở nên thú vị hơn điều thứ nhất là bạn cần biến tin nhắn của mình nó vui nó vui và thứ hai là nó tích cực đôi khi vui á bạn sẽ bị xa đà và có vấn đề là vô duyên cho nên vui nó phải mang tính chất tích cực sẽ khiến cho cô gái thoải mái khiến cho cái cuộc trò chuyện nó trở nên rôm rã hơn và đừng ngại thử những mẫu câu mới bởi vì bạn có thể có quyền nhắn tin những mẫu câu mới để thay đổi cái tình hình hiện tại nhưng bạn lại không dám làm điều đó đàn ông nên chấp nhận rủi ro một chút để có thể đột phá trong cái kết quả của mình sai lầm số 2 là luôn luôn trốn sau những cái chiếc điện thoại Tức là bạn lúc nào cũng muốn nói chuyện chỉ qua cái điện thoại đôi khi có những cái thời điểm cái cơ hội nó tới bạn cần phải thực hiện cuộc gọi để chốt hẹn hoặc thực hiện cuộc gọi để trao đổi nhiều hơn để trò chuyện để cả hai có những cái cảm nhận về nhau rõ ràng hơn hoặc video gọi video nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ nó được đẩy nhanh hơn nếu bạn chỉ trốn sau chiếc màn hình điện thoại và cố gắng thể hiện bản thân bằng những dòng tin nhắn thì rất khó để người ta cảm nhận được con người của bạn như thế nào bởi vì qua tin nhắn thì không thể hiểu được tính cách không thể hiểu được chính xác con người của bạn không thể nghe được giọng nói của bạn bởi vì ngôn ngữ ngôn ngữ mà dạng chữ viết chỉ truyền tải được 7% cái năng lực cái hiệu quả giao tiếp đối với người đối diện cho dù cho vì vậy nếu mà bạn dành rất nhiều thời gian là nhắn tin cô ấy và sau đó bạn dừng lại thì chỉ sau một khoảng thời gian ngắn những cái cảm nhận về bạn sẽ rất mau chóng bị lãng quên tức là cảm xúc của ấy dành cho bạn cho dù ngày hôm nay bạn nhắn tin vui vẻ của ấy cười ngày mai bạn nhắn tin vui vẻ của ấy cười nhưng cứ nhắn mãi nhắn mãi như vậy mà không gặp mặt hoặc là không gặp mặt hoặc là không thể kết nối sâu hơn thì cảm xúc sẽ dần nhạt đi cho nên đừng chỉ biết nhắn tin thật nhiều và duy trì cuộc trò chuyện nó thật dài điều đó không cần thiết điện thoại chỉ là một công cụ để cả hai thiết lập cuộc hẹn hoặc trao đổi những cái vấn đề quan trọng hoặc là nhanh gọn nó không phải là thứ để mà hai người tâm sự trò chuyện bởi vì những cái kết nối nó chỉ đến khi cả hai bên cạnh nhau khi cả hai gần nhau khi cả hai đụng chạm với nhau còn những cái kết nối bằng điện thoại bằng tin nhắn nó là những kết nối yếu không bền vững và rất là dễ bị mất mất đi vì vậy hãy gặp gỡ nhau tâm sự nhiều hơn khi gặp trực tiếp tin nhắn thỉnh thoảng nhắn thôi không cần nhắn tin quá nhiều nếu được thì hãy thường xuyên gọi điện thoại nhiều hơn Gọi điện thoại hoặc video call nhiều hơn sẽ tốt hơn là nhắn tin bạn nhé Cái sai lầm số 3 là bạn nhắn tin vô duyên Vô duyên đôi khi nó xuất phát từ việc là bạn cũng biết là mình không nên nhắn tin quá nhàm chán Bạn cũng chấp nhận rủi ro bạn cho nên đôi khi mình đi quá cái giới hạn của mình là mình đùa đi vô duyên đôi khi mình nhận xét những cái điểm mà cô ấy dễ bị xấu hổ hoặc làm cho cô ấy bị quê người ta có câu là quê thì khó quê khi bạn làm cho người ta xấu hổ người ta thực sự không muốn nói chuyện tiếp với bạn bởi vì sao bởi vì cả hai người chỉ mới nó là những cái con người lại với nhau chỉ mới nhắn tin một thời gian ngắn chưa phải là bạn bè đến mức để mà có thể châm chọc nhau như vậy phụ nữ họ sẽ đặc biệt là nếu mà bạn có những cái nhận xét về cái ngoại hình của họ mà khiến cho họ cảm thấy xấu hổ hoặc là họ cảm thấy bị tự ti thì họ sẽ nhanh chóng đôi khi block bạn hoặc là đôi khi của người ta bị cảm thấy tức giận ở bên trong người ta sẽ chụp lại màn hình và post lên Facebook để nhiều người khác giống như kiểu là họ sẽ sẵn sàng bóc phốt bạn nếu mà bạn nhận xét mà khiến cho họ cảm thấy tức giận cho nên cái giới hạn phải biết cái giới hạn đâu là cái vô duyên và đâu là cái có duyên đùa đôi khi mình đùa mình không đúng cách đùa mình đùa theo thói quen hoặc đôi khi mình đùa theo cái cái cái cái bản năng bình thường bạn nói chuyện với, với những người bạn bè xung quanh rất là thoải mái tuy nhiên vì đây là một người mới quen vậy vì vậy hãy lựa chọn những cái chủ đề phù hợp cho những người mới quen nói chuyện với nhau khi mà cả hai cảm thấy đồng cảm và kết nối nhiều hơn mình có thể đùa đùa nhiều hơn tuy nhiên đùa nhiều hơn không đồng nghĩa là vô duyên mình nói cái cách mà để bạn có thể phát hiện được là bản thân mình có nói chuyện vô duyên hay không là đôi khi phải trải qua một vài lần trải qua một vài lần bạn bị người ta đóng góp hoặc là bạn bị người ta nói rằng là bản thân bạn vô duyên bởi vì nếu mà một người nói bạn vô duyên thì cũng chưa chắc là vì bạn vô duyên thật mà bởi vì cái giới hạn của cô ấy chỉ từ đó thôi nhưng mà nếu mà bạn nói chuyện với ba năm cô gái bị liên tục mà bị thất bại và người ta không muốn nói chuyện với bạn thì con người của bạn bạn phải coi lại những cái tin nhắn bạn đã nhắn tin nhắn nào chính xác là tin nhắn nào để khiến cho cô ấy cảm thấy không muốn nói chuyện với bạn nữa thì mình phải ghi lại những cái tin nhắn sai lầm đó những cái câu đùa mà vô duyên đó để lần sau mình không mắc phải nữa đó là sai lầm số 3 sai lầm số 4 bạn nhắn tin dài dòng và sến súa ờ, nam giới thường rất là muốn nói nhiều trên tin nhắn bạn hãy thử mở điện thoại của mình lên xem những cái đoạn hội thoại gần đây nhất của mình và bạn thấy ai là người nhắn tin dài dòng hơn có lẽ là tôi nghĩ là xu hướng là bạn sẽ là người nhắn tin dài dòng hơn cô ấy có nhắn tin rất là ngắn gọn ngôn ngữ của phụ nữ rất ngắn gọn bạn không cần phải nhắn tin dài dòng hãy tập nhắn thật hãy tập nhắn cực kỳ ngắn gọn hãy tập nhắn làm sao ngắn gọn nhưng mà vẫn phải dễ hiểu đôi khi có thể lược bỏ chủ ngữ vị ngữ để giúp cho cái ngôn từ nó trở nên uh, dễ đọc dễ hiểu và nhanh nhanh gọn người ta có thể liếc qua một cái điện thoại và biết là bạn đang muốn nói gì việc mà dài dòng câu tự bạn soạn một cái bạn soạn một cái tin nhắn dài một trang bằng cái một cái găng tay xong rồi gửi cho cô ấy và mong chờ cô ấy cũng sẽ nhắn cho bạn một tin nhắn dài tương tự thì nó sẽ không có cô ấy sẽ chỉ nói dạ hoặc là vâng hoặc là xem và không trả lời tại vì khi bạn nhắn dài dòng nó rất là nhiều ý trong đó người ta cũng không biết phải trả lời bạn như thế nào rất nhiều cô gái không biết phải trả lời tiếp như thế nào cho nên cô ấy lựa chọn cái cách là im lặng bởi vì phụ nữ không muốn phải suy nghĩ nhiều họ rất là lười suy nghĩ cho nên là cái gì nó dễ hiểu á sẽ, nó sẽ khiến cho người ta muốn phản hồi ngay còn bạn nhắn một cái tràng dài và rất là nhiều ngôn từ uh, khó hiểu hoặc là những cái ngôn từ mà trong cái ngôn ngữ của họ họ không sử dụng thường xuyên họ cũng không biết phải trả lời như thế nào để thỏa đáng cho nên là họ sẽ chỉ phản hồi lại với bạn những cái cái cái tin nhắn rất là ngắn và bạn sẽ cảm thấy bị hụt hẫng khi điều đó bạn sẽ cảm thấy là có vẻ như là cô ấy không không không không tôn trọng mình hoặc là cô ấy coi thường mình nhưng thực ra bạn nhắn như vậy người ta cũng không biết phải trả lời như thế nào thực sự là như vậy cho nên là tránh cái cách nhắn tin này tập bạn làm sao mà nhắn tin ngắn gọn như người ta nhắn cho bạn là ok nhắn tin ngắn gọn bạn có thể nhắn ngắn và nhắn hai ba tin cùng lúc cũng được nhưng miễn miễn là nó ngắn thì nhắn hai ba tin cũng không vấn đề gì còn nếu mà nhắn tin dài cho nên nhắn một tin và nếu mà người ta chưa phản hồi thì hãy chờ 4 năm tiếng sau đó mà chưa phản cô ấy chưa trả lời thì bạn có thể nhắn tiếp ít nhất là nên chờ vài tiếng đồng hồ bởi vì đôi khi người ta đang bận một cái việc gì đó chưa có phản hồi lại bạn ngay thì cần phải có thời gian để người ta hoàn tất công việc để mà quay lại điện thoại và nhắn tiếp cho bạn cho nên đừng kỳ vọng là mình sẽ có nhiều cuộc hội thoại trên điện thoại và chỉ có những cái cô gái nó quá chỉ chỉ có những cô gái có nhiều thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ nhắn tin nhiều cho bạn hoặc là hoặc bạn đã khiến cho người ta bị ấn tượng hấp dẫn thì người ta mới nhắn tin nhiều cho bạn cái sai lầm số 5 bạn quan tâm người ta quá nhiều nó có một cái sự quan tâm uh, thiếu bất um, thiếu cân bằng như thế này bạn á cái cách mà bạn quan tâm đến một cái cô gái bằng cách nhắn tin hỏi thăm này kia bạn sẽ cảm thấy là là nó còn nhiều hơn là bạn quan tâm tới bố mẹ của bạn nữa và đối với cô ấy thì nó còn nhiều hơn là bố mẹ cô ấy quan tâm tới cô ấy nữa và bạn đang biến bản thân mình từ một cái người đàn ông hấp dẫn trở thành giống như một cái người bảo mẫu hoặc là một cái người đi chăm sóc người ta cô gái đó vậy cô gái nó không cần chăm sóc cô gái đã đủ trưởng thành để tự chăm sóc cho mình những cái việc nhỏ nhất phụ nữ muốn quan tâm muốn được quan tâm chứ không phải là không muốn được quan tâm nhưng người ta chỉ muốn và thích nhận được sự quan tâm từ cái người đàn ông hấp dẫn mà cô ấy đã có cảm hứng tức là bạn cần phải tập trung vào cái vấn đề thu hút trước khi bạn quan tâm và thật khi mà bị thu hút rồi thì bạn quan tâm thì cô ấy sẽ cảm thấy thích điều đó nhưng không đồng nghĩa với việc bạn quan tâm quá mức cần thiết bạn chỉ nên quan tâm cô gái đó tối đa bằng việc mà bạn quan tâm tới bố mẹ của mình thôi bạn quan tâm bố mẹ của mình ít mà bạn quan tâm phụ cô gái đó nhiều thì điều đó là rất là bất công với bố mẹ của bạn và bạn cái đó cái sự quan tâm đó nó cũng chỉ là cái sự quan tâm nhất thời về mang tính chất có mục đích thôi nó cũng không phải thực sự là con người bạn quan tâm tới những người xung quanh như vậy bạn chỉ muốn lấy lòng người ta cho nên bạn quan tâm quá nhiều quá mất cần thiết mà phụ nữ họ không cần không cần quan tâm kiểu đó và đôi khi cái sự quan tâm của bạn nó chỉ xuất phát từ tin nhắn là chính chỉ là bạn nhắn tin nhiều việc hỏi về đời, cuộc sống của cô ấy hiện tại hoặc là hoặc là cái trải nghiệm của cô ấy trong ngày như thế nào thôi và và nó là một cái sự quan tâm mà theo tôi thấy nó là nó nó rất là gọi là là không có một cái sức không có sự ảnh hưởng gì tới cuộc sống của của người ta vậy ví dụ như bố mẹ bố mẹ của ấy quan tâm bố mẹ của ấy còn có thể ờ, gửi đồ ăn đồ uống hoặc là gửi trợ gửi trợ cấp cho cô ấy còn cái sự quan tâm của bạn đôi khi nó chỉ là tin nhắn thôi và nó nó giống như là nói nhiều hơn làm vậy phụ nữ họ nhìn vào cái hành động đánh giá bạn nhiều hơn là những cái tin nhắn những cái tin nhắn hời hợt như vậy hoặc là sự quan tâm hời hợt kiểu em ngủ ngon nha ờ, th- em ăn cơm ngon nha đâu có cần thiết không quan trọng mà cũng chả có gì đáng trả lời khi mà bạn nói như vậy cả ví dụ như bạn gửi một cái hộp đồ ăn gì đó hoặc là gửi trái cây tới nhà của ấy người ta sẽ ghi nhận cái hành động đó và cho rằng là bạn là cái người đàn ông của hành động bạn là cái người có thể mang lại cái cái cái giúp cho giống như là quái đang đói bụng thì bạn có thể làm cho cái bụng của quái no được còn lúc quái đói bụng mà bạn chỉ nhắn tin là thôi em kiếm gì đó ăn đi thì thì ai cũng nói được hết và cái sự quan tâm nó nó không có chất lượng bạn quan tâm cái nào nó phải chất lượng cái đó đừng sử dụng cái sự quan tâm quá nhiều trước đây trước đây tôi cái này không phải là vì tôi dạy gái nhưng mà trước đây tình cờ tôi gặp được một cô gái trong một cái sinh nhật sinh nhật của một người em cô bé này rất là xinh đẹp và rất là nhí nhạnh nói chung vẻ bề ngoài khiến cho tôi cảm thấy bị thu hút thì ngay hôm sau thì khi mà cô bé này à, không có nhắn tin qua lại với tôi thì tôi biết là uh, hình như là đang bị ốm thì tôi không có nói gì nhiều tôi hỏi cái địa chỉ tôi, tôi hỏi địa chỉ xong tôi chạy qua mang cho cô gái một ít đồ ăn với một số cái thuốc, thuốc uống chỉ với một hành động như vậy mà người ta nhớ cái hành động đó suốt nhiều năm về sau tức là tôi không nói gì nhiều trên điện thoại là kêu em uống kêu em uh, uống thuốc hay là kêu em ăn này ăn kia mà tôi biến nó thành một cái hành động bởi vì thật ra là cái khoảng cách giữa nhà tôi với chỗ cô gái thì cũng không có gì xa hết và tôi qua đó bằng một cái hành động của mình và khi mà mà tôi tôi đưa đồ ăn hoặc là tôi tôi gửi thuốc cho cô gái thì cả hai cũng có một khoảng thời gian để trò chuyện rất là gần gũi với nhau cái ấn tượng mình để lại rất là tốt tốt hơn rất là nhiều với cái sự quan tâm chỉ bằng lời nói cái hành động nó sẽ khiến cho người ta Ờ, đưa bạn trở thành một cái người có một cái vị trí quan trọng ai là người cho cô gái được giá trị ai là người cho được giá trị người đó có sức ảnh hưởng hãy nhớ rõ câu này ai là người cho được giá trị người khác thì người đó có sức ảnh hưởng hàng trăm tin nhắn của bạn hàng nghìn tin nhắn của bạn đôi khi nó không bằng một cái tô phở của người khác mang tới bạn nhắn nhiều ngày nhiều tháng đôi khi nó không bằng một cái tô phở mà người ta được ăn đúng lúc hay là người ta được nhận đúng lúc vì vậy hãy là một cái con người của hành động trong cái thời điểm dịch này có một số bạn cũng hỏi tôi là uh, dịch này quán xá đóng cửa quán xá đóng cửa thì làm sao để mà giữ được cái cái cái cái cái cái, cái sự hấp dẫn của mình trong cái mùa dịch này thì tôi mới nói với bạn trong cái mùa dịch này bạn nên tập trung em nên tập trung vào cái con và bản thân mình thứ nhất là em tập trung vào bản thân mình thứ hai là các cô gái họ cũng không có quan tâm nhiều tới cái việc nhắn tin yêu đương vào thời điểm này đâu vì đôi khi là người ta còn đang đói bụng người ta còn đang mất việc người ta rất là có nhiều gánh nặng cái tài chính thì cái cái sự cái mà để kết nối được lâu dài và lâu bền trong cái thời điểm mùa dịch đó là em có thể giúp được gì cho cuộc sống của cô ấy tốt hơn tại cái thời điểm khó khăn này bạn giúp được cuộc sống cô ấy giảm bớt khó khăn tự nhiên cô ấy sẽ ghi nhận cái giá trị của bạn không phải là bạn cứ nhắn tin gọi điện người ta một cái bụng người ta đang đói ờ, người ta còn phải đang lo cơm áo gạo tiền người ta sẽ không thể nào nghĩ về những cái tin nhắn hời hợt như vậy được không cách nào được bạn cũng không có một cái vị trí nào quan trọng ở trong lòng cô gái được cho nên bạn chỉ cần nhớ một câu trong cái bài học ngày hôm nay người nào có giá trị người đó có sức ảnh hưởng ok Hẹn gặp lại bạn trong bài học lần sau. Nếu bạn thích cái bài học này, hãy bấm nút chia sẻ, bấm nút theo dõi và để lại cái ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận và tôi sẽ đọc và trả lời bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là huấn luyện viên Arancel đến từ Vision Group.top.